tôn pháp chư bồ tát vô biên thanh văn chúng cập những thiên thanh hiền duyên khởi quang minh đại xưng tánh tác phật sự phổ huân chư chúng sanh Giải phán Bồ Đề tâm viện lý chư vong nghiệp viên thành vô thượng đạo.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 Thền hết thầy chư chúng đà phán tâm Bồ Đề chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thầy chúng quỷ thân vì lợi ích của mình. Cởi tâm hoa nghi tinh tân ngộ trì theo oai lực Phật vân tập về nơi Pháp hội hôm nay theo sự thịnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Duyên này là ngày 19 tháng 4 năm Tân Sửu, là ngày thứ năm trong chương trình tu tập một tuần kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh sự kiện đức thế tôn đáng sinh là một điều thiên liêng vô cùng hy hữu như hoa ưu đạm ngàn năm mới nở một lần đức phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp hành bồ tát đạo tạo lập các công đức ba la mực xả máu thịt thân mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh Toàn thể chưa tăng ni Phật tử chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên sư phụ Thành tâm cung kính đôi trước mười phương thường trụ tam bảo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 kinh lạy đức thế tổ nghe hôm nay toàn thế chúng có nghe tăng ni phật thưa ngài ờ, thái tử ờ, tức ờ, đạt đa trong a tăng kỳ kiếp mê sinh nơi cõi xa bà hành bồ tát cứu khổ các loại máu thịt à, của Bồ Tát à, nghe dâng à, hiến cho chúng sinh mong chúng sinh thoát khổ nơi cung trời đấu xuân dạy cho chúng cõi xa bà đầy à, tham à, lam à, sân dần chẳng biết rõ cội nguồn tội phúc cùng nhân quả nên sinh à, xuống thế gian à, hiện à, tướng voi gió ngà nhập thái nơi hoàng hậu ma gia bậc hiền đức tình vãng vô anh minh tháng tư trời trong sáng gió man hòa chim ca vô ưu hoa nở rộ nơi vườn lâm tiền sen nâng đỡ con ngài hướng về phương đông ờ, nguyện làm người dẫn đường cho từng cả chúng sanh ờ, ngài hướng về phương nam sẽ làm ruộng phương lành ờ, cho khắp chốn nhân thiên

đang sinh vi diệu à, cứu khổ chúng sinh à, nam mô lâm tỳ ni à, viên vô ưu thọ hạ thị hiền đán sinh à, phật bổn sư thích ca tâm kinh lễ á tăng kỳ kiêm thương son chúng sanh phát tâm bồ đề hành hành bồ tát cầu vô thường nghe đạo ờ, nam mô phật ờ, bổn ờ, sư thích ca mâu ni những tâm kinh lễ từ trời đầu xuất Bồ Tát Hồ Minh soi khắp địa cầu Coi nướng ngưng đồ dòng họ cam giá đầy đủ túc duyên Giáng thần nhập thai hoàng hậu ma gia cũng vô tình na phàn à, Nam mô Phật ờ, Bổn ờ, Sư ờ, Thích Ca Mâu Ni kinh lễ Bồ Tát hiền thân voi trắng sâu ngà ngầm đài sen trắng từ trên thiên cung hương về phía đông tiếng xuống phía nam rong tiếng ngoài hùng nhiều quanh long sàng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 tâm kinh lễ Bồ Tát nhập mẫu thai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 tâm kinh lễ Bồ Tát trong thai chân xém kiết già hướng mặt phía trước an nhiên như một bức tượng vào trong động à, bồ nam mô phật à, bổn sư thích à, ca mâu ni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 tâm kinh lễ Bồ Tát viên mang bảy đạo Bồ Đề khi vừa đáng xanh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xưng tôn hai dòng nước thiên một nóng một lành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 tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đáng sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xứng tôn hướng về phương đông làm người dẫn đường cho các chúng ờ, sanh nam mô phật ờ, bổn ờ, sư thích ca mâu ni nhưng tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đáng sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót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 tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đáng sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bày bước xứng tôn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 những tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đáng sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bày bước xứng tôn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 nhưng tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đáng sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bày bước xứng tôn oai nghiêm cực tiếng rung động tam thiên Nam mô Phật Bổn Sư Thế ca mâu ni nhưng tâm kinh lễ Nam mô lâm tỳ ni viên vô ưu tòa hạ thì hiền thắng sinh phật bổn sư thích ca mâu ni nhưng ngã à, tâm ma à, kính à, lễ nam mô nam tỳ vô ưu tỏ hạ thì à, hiến à, đàn à, sinh phật bổn xưa tinh ca mô ni nhưng à, tâm ma à, kinh à, lễ nam mô lâm tỳ ni pháp vần à, gió màu à, trắng gì à, hơn nghe trăm ngàn muốn kiếm có được nghe gặp mây nay con nghe thấy vâng nhìn dưới đức thế tôn nghe nam mô phật bổn à, sư à, thích à, ca mâu ni nam mô phật bổn sư thích Sir.

xa hoang tế và Roda. vạn thánh tăng phạm vương đệ thích tự thiên vương chúng thiên long bát bộ Hồ Pháp Thần Vương Nhân Thiết Thiền Thần Chứng Minh Gia Hồ Chúng con xin hồi hướng công đứng tu hành trên Sư Phụ Cùng chư Tăng Ni Phật Tử Chùa Ba Vàng cùng tất ca các thiên nam tín nữ Phật tử đang tu tập theo chương trình này cho chánh pháp của Phật được tuyên dương nguyện cầu cho bậc thanh sớm xuất hiện nơi đời cứu độ chúng sinh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 Nguyện cho những dân Phật tử đang trong khu vực cách ly đà gửi danh sách và thiện nam tín nữ cùng gia đình đã về chùa phán tâm cúng dường tu tập được tiêu trừ nghiệp chướng hoang kết hóa giải các sự kiết tường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 Tất cả những bệnh nhân Covid-19 đã mất sớm được sinh về cảnh giới an lành gặp tam bảo tu hành mau thoát khổ. Chúng con lại nguyện cho hết thấy chư hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần bảo hộ đạn tràng. Cùng các chúng vong linh hữu duyên với Tăng Ni Phật tử tu tập tại chùa, nương công đức này sớm được pháp của Phật luôn tinh tấn Bồ đề bảo hộ cho hết thầy chúng sanh biết bỏ ác làm lành tu theo chính đạo khắp nguyện phước ban tất cả đức độ quần sanh kẻ mất siêu thăng Người còn vung lan thế giới thanh bình tình giữ vô tình đồng tròn thanh à Phật đạo à Nam à, mô Phật buồn à, sư à, thính à, ca mâu ni tụng kinh công đừng có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về quyền gấp pháp với các chúng sanh thấy đều thể nhập vô sanh những quyền tân từ à, quy à, y à, và mê nguyện cho chúng sinh tâm nhập kinh tạng sinh quảng lý đại chúng nghe hết thầy không nghe